Xin chào các bạn, hôm nay thì rẻ hơn khuyến mại sẽ giới thiệu một dòng bếp ga dành cho thị trường nội địa Nhật Hiệu bếp là Rinnai đây Bếp có model là RT64GH6S Đây là nội thất bên trong của bếp đây Thì tiếp theo á, tôi sẽ đóng nắp bếp lại để các bạn có thể xem ngoại thất của bếp cũng như là tôi sẽ test những tính năng của bếp cho các bạn được xem ngoài của bếp đây thì những lỗ lưới phía sau á và bên dưới bếp thì bên cửa hàng chúng tôi á, có bọc lưới che chắn lại rồi để tránh như trường hợp chuột sẽ vào bên trong cắn phá dây điện của chúng ta nên là các bạn có thể yên tâm về vấn đề đấy khi mà các bạn mua bếp về nhà thì con bếp này á, nó được sản xuất vào tháng 8 năm 2017 đây ở bên trong hộp nướng á thì chúng ta có mâm và vỉ bằng inox đây đây là mâm và vỉ bằng inox thì tính năng đầu tiên tôi sẽ thử cho các bạn xem đó là tính năng khóa ra khi tắt lửa thì tôi sẽ mở cùng lúc hai bếp nấu đây còn một bếp nướng đây các bạn có thể nhìn thấy là ngọn lửa xanh đẹp thì tiếp theo á tôi sẽ bật nhỏ ngọn lửa này lại để có thể dễ thổi để thao tác tính năng là khóa ra khi tắt lửa cho các bạn được xem thì sau khoảng từ 5 cho đến 7 giây á thì que cảm biến của bếp nó sẽ nhận được tín hiệu lửa đã tắt thì bếp nó sẽ tự động khóa ga lại đây bếp nó đã khóa ờ, ga kèm theo thông báo là tiếng bếp đây nếu mà các bạn chú ý á, các bạn sẽ nghe một tiếng tạch của rờ len nó đóng lại là bếp nó đã khóa ga thì có một số nơi bán khác họ cũng quảng cáo đây là tính năng chống trào hàm lý khi mà các bạn nấu nước mà nó trào bên ngoài á nó sẽ chạm vào đầu chia lửa như đây khiến cho lửa tắt nhưng các bạn chú ý một điều á là đầu chia lửa ở đây nó nằm cao hơn là cái bề mặt bếp của chúng ta nên nếu mà có xảy ra tình trạng nước nó có trào bên ngoài á thì nước chỉ có thể trào trên cái bề mặt bếp này thôi chứ khả năng mà chạm đến đầu chia lửa này khiến cho lửa tắt rất là thấp nên là những nơi mà họ quảng cáo đây là tính năng chống trào là không hề đúng cái nguyên nhân chính nó khiến cho lửa tắt á, thì chỉ có thể là do gió thổi mạnh thì lửa mới tắt thôi đây cả bếp thì nó phá ra đây công tắc của tôi vẫn ở bình thường này tính năng tiếp theo tôi sẽ thử đó là khóa ga khi nước cạn nồi thì tôi sẽ sử dụng hai miếng sắt này đây để thay thế cho hai đáy nồi ở quay cảm biến này á nó sẽ chịu nhiệt độ lên đến là 250 độ thì bếp sẽ tự động khóa ga thì ở bên dưới đáy nồi của chúng ta á, nhiệt độ nó yêu cầu á, là phải đạt trên 300 độ thì bếp mới tự động khóa ga thì nếu như mà các bạn á, muốn thử tính năng này tại nhà á, thì các bạn nên sử dụng những cái loại nồi mà nó có cái đáy dày á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 khi mà các bạn nghe nghe đánh lửa mà nó nhỏ và chậm á thì có nghĩa là pin nó yếu thì các bạn cũng nên cắm sạc vào thì ở bên pin này á nó sẽ có cực âm và cực dương đây thì là bên chúng tôi cũng làm dấu để các bạn có thể nhận biết khi mà các bạn nhận biết về nhà chính là dấu cộng và dấu trừ đây ở dấu cộng chính là cực dương và dấu trừ chính là cực âm thì khi mà các bạn lắp pin vào bên trong á, thì các bạn nhớ lưu ý một điều như thế này thì các bạn sẽ hướng cực dương tức là, tức là dấu cộng đây sẽ ra bên ngoài và cực âm ở bên trong thì tức là bên pin nó sẽ nằm theo cái hướng như thế này đây tránh cái trường hợp lắp đảo cực pin lại vì nếu như mà các bạn lắp đảo cực pin á thì biến không hoạt động được và có thể sẽ xảy ra tình trạng hư hỏng pin của chúng ta nên là các bạn nhớ lưu ý cái điều này thì các bạn sẽ tìm một cái lò xo này đây các bạn sẽ móc một cái đầu lò xo này và phía trên đầu cực dương của viên pin đây ở phía phía trên đầu cực dương á nó sẽ có những cái lỗ nhỏ như thế này thì các bạn sẽ móc cái đầu lò xo này vào những cái lỗ này đây như thế này đây đây để chúng ta cố định cái pin pin lại cái lò xo này lại để khi mà các bạn cho vào sử dụng á, sẽ không sợ xảy ra trường hợp có bị bung ra đây, nếu sử dụng pin sạc hoạt động bình thường ở bên không biết thì đúng ờ, làm đấu ờ, làm một cái đầu chờ sẵn đây để các bạn có cắm ổ cắm sạc vào thì ở đây chúng ta sẽ có tính năng rang xào đồ khô đây như giờ ban nãy tôi đã nói rồi ở cái cảm biến này nó sẽ chịu nhiệt độ lên đến là 250 độ thì khi mà các bạn rang hoặc là xào á muốn rang xào các bạn cần nhiệt độ cao á thì ờ, các bạn sẽ sử dụng cái ờ, tính năng này các bạn chỉ việc nhấn vào khoảng ờ, giữ khoảng từ 3 đến 5 giây thôi đây khi khi mà hiện ánh sáng đỏ như thế này đặt bạn kích vào tính năng thì khi mà các bạn các bạn mà kích vào tính năng này á thì cái quay cảm biến này á nó sẽ chuyển nhiệt độ từ hai trăm rưỡi lên đến 300 thì các bạn có thể rang xào những món ăn mà cần nhiệt độ cao á mà không sợ bị kiềm hãm nhiệt độ lại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 thì khi mà các bạn sử dụng các hẹn giờ đó, thì các bạn lưu ý một điều như thế này là chúng ta sẽ để học bên này trống các bạn sẽ đi ra bên ngoài hết vì nếu như mà khi mà các bạn sử dụng các hẹn giờ đó mà vẫn cái pin bên trong á thì khi mà hết thời gian ổ cắm này thì bếp vẫn sẽ hoạt động bình thường vì nó vẫn còn nguồn điện trực tiếp vào bên trong bếp nên là các bạn hãy nhớ lưu ý cái điều này còn khi mà các bạn sử dụng mâm và bị nướng này thì các bạn nên cho một ít nước vào bên trong mâm hứng để trong quá trình mà các bạn nướng á, thì hơi nước sẽ bốc lên